oh, yeah, yeah, yeah, this one, yeah. This is much beautiful, eh? 내가 내 어머니 我来做，我做。那你是怎么来啊？我红灯在打火。你不要紧他胡说。小心来。那你，那你，我怎么动。好了？你过来。 到了吗？你哦。哥哥！是动物园吧？对，小动物园。哪里啊？那上面不是有孔雀？哪里来的孔雀呀？树上那 里居然有蚊子！你睇啲咁靚嘅櫻花嘅，睇咁靚靚。Ian。可能因為我影咗，係。 你問我同咗邊個？你唔好亂。啊！海鮮唔開啊，未有。開完未有咧？叫佢啦，開啦。咦咁黑嘅，睇到。 có nhiều diễn thì chị khó Đố Lan à, gặp quy kiến thấy là mọi người kia lúc lúc Lúc kia giờ stocking, what happened? Được kia mà, những đó hú đàn rồi à, thầy là mọi 我惜啦，咁望仔蒙蒙地啊，睇到冇？你你睇外邊？幾鬼靚啊，佢卡到哦，跟住沙沙聲沙沙聲嘅，好似磕啦咁樣嘅喎。震啊！咩嚟嘅？